Thank you duyên khởi quang minh đại xưng tăng tánh ê phật sự phổ hương chư chúng sanh giai phan bồ đề tâm viễn ly chư vòng nghiệp viễn thành vô thượng đạo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 cùng được ngoại lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Hết Thầy chư chúng đa phật tâm Bồ Đề chư Thiên chư Thần đồng nhau làm hộ Pháp. Hết thầy chúng quỳ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoa nghi tinh tấn hộ trì theo ai lực Phật vân tập về nơi Pháp hồi hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng nghe con hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm tân sửu là ngày mà trong chương trình tu tập kỷ niệm vía tôn gia đại ca diếp Tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sư chỉ dạy của sư phụ. Đối trương Phật đại thành kính dưng nén tâm hương chi thành đảnh lễ mười ba hành đầu đà khổ hành cao quý mà tôn giả đại ca diếp đã nghiêm cận hành trì. Chúng con nguyện vâng theo sư chỉ dạy trên sư phụ tinh tấn thực tập Thực hành các pháp đâu đa cầu thanh quả giải thoát nguyện cho Pháp Phật trụ lâu dài thêm ở thế gian. Muôn loài được lợi lạc trời người phát khơi thiện tâm tin nhưng qua kinh tín tam bao phát nguyện tu hành theo chính pháp của Phật để được lợi ích hạnh phúc an vui. Chúng con kinh thịnh hết thầy chư hộ Pháp chư chúng đa phát tâm Bồ Đề chư Thiên chư Thần càng vọng lên hoang gia trai chùa của tăng ni phật tự tu tập tại chùa càng chung có hữu duyên với Phật Pháp vân tập về đây nương đựng chúng tăng nghe kinh thịnh Pháp gia ngộ tu hành khởi tâm hoan nghị ủng hộ cho Pháp hồi đàng tràng được trang nghiêm thanh tình Chúng con ngưỡng nguyện tam bao thường trụ ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Ta niệm hòa vi tiêu đức nghe phật ngà truyền cao buồn nghe phân kết nó tập nghe kinh điện truyền thứ mực y như a la thân dâu này Đồ đa pháp hành ở nơi buông à, chỗ thân à, thọ tâm à, pháp đoàn diệt nghe tham dù lễ pháp hành độ đà mặc nghĩa phân nghe tào nam mô pháp hành độ đà chỉ mặc ba y nam mô thanh tăng đệ nhất đầu đà khất thực để sống nghe nam mô tăng tăng đề nhất đầu đã nên lễ pháp hành độ đà khất thực theo thứ lớp nam mê mô thanh tăng đệ ngồi ăn một lần nghe nam mô đà đảng bằng bình ba nam mê mô thanh tăng đệ nhất đầu đà con trên lễ pháp hành đầu đà không để danh đồ ăn nghe nam mô thanh tăng để anh đầu đà sống trong nghe rừng nghe nam mô thanh tăng đệ nhất đầu tâm đan lễ pháp hành độ đà ở dưới gốc cây nam mô thanh tăng đệ nhất độ đà tôn lên lễ pháp hành độ đà ở ngoài trời nam mô thanh tăng đề tâm đan lễ pháp hành độ đà ở nghĩa địa nam mô đâu đã nghĩ ở đâu cùng nghe được nghe nó mê mô thành niệm đến lễ pháp hành đồ đã không nằm mẹ ngủ nó nghe gặp nghe nay con nghe thấy vâng nhìn về nguyện hiểu nghĩa chân đức thế tôn nam mô phật bồ nghệ sư kinh à, nguyệt nghe dù à, sừng nghe đang à, thuyết nghe pháp mẹ thân tình tôi nghe như vậy một nghe tới đức nghe phật ở trong tánh tình thuyết pháp các tỳ kheo bạch phần bạch thế tôn thế tôn là công pháp là con mặt pháp là nơi nương tựa của phạm cuối sinh. số khi nghe sẽ nhận lãnh vùng hạnh Phật nói với tỳ kheo hay lắng nghe suy nghĩ kỹ thừa thẩm giác tri hương thắng niên bàn những chúng sanh thì chim đậm trong da bên trên nếu bi khổ nào những chúng sanh được làm cho ích lời an lạc lâu dài cho nhân duyên trình pháp này bằng tâm từ tâm bi tâm thương xót và tâm muốn trình pháp đường trụ thể lâu vì người thuyết pháp rằng chính pháp luật của như lai cho đến vì tâm muốn làm cho chính pháp đường trụ thể lâu dài mà vì người thuyết pháp cho nên các tỳ kheo hãy học như vậy thuyết pháp như vậy chính pháp luận của như lai cho đến tâm tưởng trụ lâu dài mà vì người thuyền pháp vâng nói kinh này xong các tỳ khéo xấu khi nghe những gì Phật dạy hóa nghi phụng đầu à, đã đề à, nhất nghe dự dinh dinh trụ à, thế chứng minh nói thân hồ niệm bồ tát thánh tăng phạm vương đế thịt tử thiên vương chuộng thiên long bằng bồ hộ pháp thần vương nhưng thiên thiên thần chứng minh gia hộ mười ba pháp đầu đà khổ hành cao quý mà tôn giả đại ca diếp đã nghiêm cực hành trì đã được Đức Phật Tạng Dương có công năng duy trì mang mạch Phật Pháp ở thế gian làm nơi sinh trưởng của các quả vị thánh làm ruộng phước cho nhân thiên cho muôn loài chúng con nghe với tôn kính tăng thăng đành lễ mười ba pháp hành đầu đà và phát nguyện tu hành theo các hành đầu đà mà ngài ca diếp đà đang thành mà đức phật đã chi dạy Nguyện cho Pháp hành đầu đà trụ lâu dài ở thế gian. Nay chúng con nương theo lời chỉ dạy Nói gương hạnh nguyện của Ngài Ma Ca Diếp Đề Nhất Đầu Đà nương theo sự giáo dưỡng của sư phụ lời kinh đã tùng chúng con không vì cúng dường tứ sự không vì lợi dưỡng mà thuyết pháp không vì danh lời thế gian lợi ích bản thân mà thuyết pháp mà vì sự đau khổ bức bách của chúng sanh trong sâu nẻo luân hồi mà thuyết pháp của Phật cầu mong cho mình và người được nghe an vui hạnh phúc chúng con nguyện nghe nương theo hạnh đầu đà của Ngài Cá Diếp. Nương theo sự dẫn dắt trên sư phụ chúng con phát nguyện thực hành hạnh đầu đà. Nguyện từ nay tin tấn tu tập mê, phát nguyện hành trì tin nghiêm giới luật của Phật để cho mình và người được an vui lợi ích để xứng đáng phẩm anh tỳ kheo và làm lợi ích cho nhân thiên chúng con hướng nguyện cho tăng chúng an hòa kiên trì tu tập quyết chí không lui thực hành các pháp đâu đa khổ hạnh giúp cho pháp phật trụ thể nơi đời khiến cho muôn loài đồng được lợi ích quyền cho thiên tinh phật từ dư vận lòng tin nơi phật pháp tăng tinh từng không lui hành các thiện pháp hộ trì tam bảo ủng hộ chúng tăng tuyên dương chân pháp lại nguyện khắp ca chúng sanh phát sinh duyên lành thực hành các pháp đâu đa khổ hành khiến cho pháp phật mãi mãi nơi đời không bị diệt mất chúng con xin hồi hướng công đức lành này nguyện cho sư phụ của chúng con tứ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu đời đời càng kiếp vì lai thể hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức như lai phổ đồ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy tinh sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời an vui giải thoát Quyền cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni phật từ tu tập tài chúa được mạnh khỏe bền tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tiền tu theo chánh pháp chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thường bồ đề và hồi hướng cho đức nước nghe thanh bình thịnh trì nhà nhà ấm no mùa màng tươi tốt mưa nắng thuận hòa thiên tai thiên giảm trên dưới đồng lòng dần say đất nước lại nguyện đứng nước ngang lanh dám trừ dịch bệnh mọi người về chùa lễ phật phát khởi thiền tâm với tam bảo với chinh pháp của các đứng như lai quyền hồi hướng cho Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phan tâm cúng dường và tu tập được tăng phúc tăng duyên giảm trừ nghiệp chưa an vui hạnh phúc hồi hướng cho các vong linh hữu duyên với tăng ni phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trấn vong đồng bào tử nàng sớm được nương tựa về nơi chân pháp tu hành mà được giải thoát cấp nguyện nghe phước ban không tấn nghe cả đức độ quần sanh Phật Pháp thịnh ứng tam đồ dứt nghe sanh na nam mê mô Phật ngã bồn sư kinh tăng dương hành à, đô đà công đức có bao à, nhiêu ma boy. không được lên ngôi vô thượng giá từ quý y phật ơi nguyện à, cho